peace. bao nhiêu ngày xa từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh người ra đi khúc biệt ly rất buồn lời nào cho em phút giây ta ấm nồng tình hồng như mơ có em yêu mình anh giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn trời mưa tuôn ngoài hiên vắng nhớ anh khát khao đợi chờ người đã đến với em thì mãi mãi có nhau dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng tình nếu là một người về trong sầu vỡ va mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ để rồi chia ly từ đây yêu thương hoa kiếp đau thương người ơi để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ bóng mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương rằng chân là cùng loài lang thang đường về muôn trong sầu vơ vơ mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ để rồi chia ly từ đây yêu thương hoa kiếp đau thương người ơi để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn khói chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dưới bóng tương lai mịt mù quá xa vời một mình lấy chân lạc loài lang thang đường về mù khơi còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối nói bao giờ ấy tan theo làn mây giấc mơ đây đã phai tàn cuộc tình ra đi vội vàng con tim này đành vỡ tan này tôi chính là xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối câu kinh xưa giờ đây dối gian còn lại diếu phong lãng quên trên thềm xưa thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về biết trong tim ta luôn chờ nhau chỉ là lầm lỡ đêm qua anh nằm mơ thấy em mà sao em vui với ai trong vòng tay nhìn em anh ngỡ như hôm nào tiếng bước trên em về xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối câu kinh xưa giờ đây dối gian còn lại diếu phong lãng quên trên thềm xưa thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi